Mình tên là Lam thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các chị em một cái thắc mắc nữa đó là độ tuổi nào thì mình nên sử dụng cái dòng serum trị mụn dành riêng cho da dầu. À, có lẽ đây là thắc mắc của rất là nhiều các chị em đúng không? Đặc biệt các bạn mà ở lứa tuổi dậy thì á, các bạn mà ở cái độ tuổi là từ 16 tuổi tới 21 tuổi á thì cái độ tuổi này là có nhiều bạn đang trong cái quá trình mà mình đang ở cái độ tuổi dậy thì á cái nền da của mình đang thay đổi á, cái hormone nó tăng lên làm cho cái tuyến tuyến dầu á, cái tuyến bã nhờn nó hoạt động rất là mạnh nó khiến cho cái nền da của mình là vừa tăng tiết dầu nhờn này vừa bị mụn rất là nhiều mụn cám này mụn trứng cá này đó rồi có mụn đầu đen nữa chứ còn có một số trường hợp thì nó sẽ bị là mụn viêm nữa cho nên là ừ, các bạn rất là quan tâm tại vì các bạn suy nghĩ này ở cái nền da của mình mới có 16 tuổi thôi cái nền da của mình nó đang còn non quá rồi các bậc phụ huynh thì nói là trời ơi da con còn non quá không có nên sử dụng các cái dòng mỹ phẩm đâu đó thì mình đã nghe rất là nhiều à, chia sẻ của các bậc phụ huynh là như vậy và các cái bạn mà mình à, các cái bạn mà nhắn tin trực tiếp cho mình á thì cũng nói là bởi vì là bây giờ là các bạn còn da còn non quá thì mới có 16 tuổi thôi mà 16 17 tuổi đang đi học thì à, nếu mà sử dụng các cái dòng đó mà à, các các, các cái dòng serum á, mà nó làm tổn thương cho da hoặc là nó làm bào mòn da thì sao nhưng mình có nói mình có nhấn mạnh là cái độ tuổi mà từ 13 tuổi trở đi á, thì cái nền da của mình nó đã được là gì nó đã được hoàn thiện rồi cho nên á, từ 16 tuổi trở lên là mình có đã mình mình nên sử dụng các cái dòng serum trị mụn rồi tại vì sao cái da dầu um, cái độ tuổi dậy thì á, cái nền da là thường xuyên bị tiết dầu nhờn đó mụn rất là nhiều nếu mà mình không có chăm sóc á, thì mụn thứ nhất là nó sẽ không hết mà cái thứ hai á, là nó sẽ để lại rất là nhiều cái hậu quả nặng nề là gì cái cái mụn á nó sẽ bị viêm nó bị viêm thì nó sẽ bị nặng hơn và nó sẽ để lại các cái vết sẹo này sẹo rộ trên da vết sẹo đó thì nó sẽ đi liền với mình luôn nó sẽ nằm yên trên da và nó sẽ không thể tự biến mất được cho nên là mình khuyến khích các chị em mà mình à, có con hoặc là các cái bạn ở trong độ tuổi dậy thì á, thì mình nên sử dụng serum trị mụn nhé tại vì á, từ 16 tuổi tới 21 tuổi là cái độ tuổi mà mình nên chăm sóc da rồi còn đối với các cái độ tuổi là trên 21 tuổi đúng không? Từ 25, 21, 25 hoặc là tới 35 gì đó, 30 gì đó thì mình cũng nên sử dụng các cái dòng serum trị mụn rồi. Tại vì các bạn biết làm sao không? Tại sao mà cái dòng serum trị mụn á nó được nhiều người yêu thích là lý do tại vì trong cái serum trị mụn á, là nó được giống như là nó được cô đặc bởi nhiều các cái tinh chất nhiều cái nồng độ nồng độ các cái dưỡng chất hoạt chất để trị mụn á nó khác với dòng kem là khi mà mình thoa lên da một cái thì nó sẽ thẩm thấu sâu vào bên trong các cái biểu bì da luôn cho nên nó sẽ làm cho cái việc là à, hỗ trợ trị mụn được nhanh và hiệu quả hơn đó khi mà mình thoa lên á, thì nó sẽ thẩm thấu sâu vào bên trong luôn nó khác với các cái dòng kem nha có thể là kem á các cái bạn mà có cái nền da dầu nhờn á thì mình thoa lên mình cảm giác là cái nền da của mình nó rất là nặng đúng không nó làm bít tắc cái lỗ chân lông đúng không tuy nhiên với serum á thì khi mà mình sử dụng á thì nó sẽ thẩm thấu sâu và nó sẽ làm cho cái hiệu quả trị mụn được nhanh hơn và hiệu quả hơn đó đó là lý do mà tại sao mà mình nên sử dụng các cái dòng serum trị mụn và rất là nhiều bạn bị mụn á mình rất là yêu thích cái dòng serum trị mụn á các bạn mà mình ở độ tuổi dậy thì á, thì mình có thể ưu tiên sử dụng các cái dòng serum được chiết xuất từ thiên nhiên tuy nhiên cái cách chọn serum trị mụn á thì không phải là đối với các cái da, các bạn tuổi dậy thì đâu mà các bạn có cái nền da mà da dầu da mụn á thì mình cũng nên ưu tiên mình lựa chọn các cái dòng serum trị mụn mà nó không chứa quá nhiều hóa chất không chứa cồn không chứa hương liệu này đó thì khi mà mình mình thoa lên da thì nó sẽ thẩm thấu vào da và nó sẽ làm cho cái nền da của mình nó được phục hồi tốt hơn đó mình có thể ưu tiên các cái dòng serum từ thiên nhiên đó trà xanh tràm trà giúp cá gì đó đó kết hợp với một cái liệu trình sông mặt với các cái dòng serum à, với các cái bạn ở độ tuổi dậy thì á, thì cái việc sông mặt này có thể là các bạn um, cũng chưa có quan trọng lắm đúng không nhưng mà khi mà mình sông mặt á, thì có một cái công dụng như thế này à, cái công dụng là khi mà mình sông á, cái lỗ chân lông của mình nó được giãn nở ra này nó sẽ bài tiết các cái bụi bẩn các cái bạn nhờn ra khỏi bề mặt da nó sẽ làm cho cái việc là à, nó sẽ làm cho cái lỗ chân lông của mình được là sạch hơn này khi mà mình thoa serum trị mụn vào á, thì nó sẽ giúp cho serum nó thẩm thấu sâu vào bên trong các cái biểu bì da và một cái quy trình một cái quy trình mà để chăm sóc da cho các bạn ở độ tuổi dậy thì á thì các bạn chỉ cần ba bước đơn giản thôi bước đầu tiên làm sạch bước thứ hai là sử dụng serum trị mụn bước thứ ba là dưỡng ẩm cho da và đừng quên thoa kem chống nắng hàng ngày còn đối với các cái chị em mà mình ở trên cái độ tuổi hai, hai mấy trở lên á, từ 25 tuổi trở lên á, thì cái nền da của mình nó đã nó đã bắt đầu đi vào cái giai đoạn lão hóa da rồi cho nên là mình buộc phải chăm sóc da thật là kỹ nha cái liệu trình sông này á, thì mình có thể là kết hợp một tuần mình sông từ 2 đến 3 lần và các cái bạn mà ở cái độ tuổi từ 25 trở đi á, thì cái bước làm sạch là cái bước cực kỳ quan trọng nha nhưng mình đừng bỏ qua cái bước là tẩy tế bào chết nha tại vì á, tẩy tế bào chết ở cái độ tuổi này á, là cực kỳ quan trọng luôn nó không giống với các cái bạn ở tuổi tuổi dậy thì là cái các cái biểu bì các cái lớp sừng nó sẽ tự đào thải ra trên bề mặt da tại vì cái da của các bạn đó nó rất là khỏe còn đối với các cái bạn mà ở độ tuổi mà trên 25 rồi á, thì mình nhớ này tẩy tế bào chết nha mình sử dụng thêm các cái dòng tông nờ hoặc là các cái dòng kem dưỡng ẩm á nó có một cái công dụng là gì nó có một cái công dụng là nó cấp ẩm cho da này nó có một cái công dụng là phục hồi và nuôi dưỡng da được tốt hơn đó nhưng mà đừng quên thoa kem chống nắng hàng ngày cho da nha Hy vọng là với những cái chia sẻ dưới đây sẽ giúp các chị em mình là à, lựa chọn được các cái dòng serum trị mụn phù hợp cho các cho cái nền da của mình ngay tại nhà nhé à, Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo và đừng quên đăng ký kênh của mình nha các bạn đăng ký kênh để khi mà mình ra những video mới thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo